hôm nay ngày 6 <clears throat> tháng 5 năm 2023 sáng ở tại núi Thiên Long Sơn bữa nay trời u ám hơi u ám nhưng mà cũng đẹp thì hồi tuần rồi ở đây rất là đông người à, để À, tới trời để xin xỏ xin xỏ các chư vị cứu vãn tình huống nước Việt Nam cứu vãn nhân loại bớt bình tật chết chóc chiến tranh sắp xảy ra cứu vãn cho nước Việt Nam đang ở cái thế đường cùng bỉ cực mà nhẹ nhàng trở thành thái lai bất chiến tự nhiên thành không tốn một miếng xăng không tốn viên đạn cũng không có đổ một giọt máu đó là bữa lễ hồi từng rồi tại thiên long sơn ba cái nhang nhưng mà màu nhiệm vậy mới hay không cần hội họp nhị thượng đỉnh hay liên hiệp quốc gì hết không cần họp đảng hay là họp quốc hội gì hết nhưng mà ngoài kia có mấy ai hiểu người Việt Nam có đại phước có phước mà không có biết hưởng Thế lại hôm nay làm cái clip này để mình ờ, tổng kết sờ sờ bữa nay mấy đệ tử thì đi về chỗ nhà nào về nhà đó tiểu bang nào về tiểu bang đó thì cũng hơi buồn kinh xong nên lấy đồ, à, đồ ăn à, đó tự nhiên ăn đi phụ mà làm cái clip này à, chơi chơi giờ mà món lên con từng rồi thì ở đây rất là đông buổi lễ rất là thành công thành công uh, cha cũng khen mẹ cũng khen mấy chư phật cũng khen mấy vị bồ tát cũng khen mấy vị thánh mấy vị thần cũng khen mấy ông hồn thiên sông núi thì rất là vui mấy ông ờ, rất là quan hỷ là tự vì mấy ông có cơ hội ờ, gặp được những việc cao ở trên thế giới này ngoài cái núi thiên long sơn có thể làm một buổi uh, mấy con coi là thử cái nó có vô hình không tại thưa ở đây không không nha vô không có, có. đúng đúng đúng khuôn không à, okay. tại mình không có người quay tại vụ đang nói chuyện hồi nó hư cái clip cũng cũng, cũng kỳ quá tại này lên mạng chiều nay mấy vị hồn thiên trong núi á, là tính ra là cũng là một cái dông linh nhưng mà dông linh anh hùng mới làm hồng thiên trong núi mà được gặp phật nè gặp bồ tát rồi được gặp thượng đế rồi gặp phật mẫu nữa cha trời mẹ đất nữa cho nên một cái buổi mà gọi là thi trên thiên dưới địa rồi thêm nữa nha thêm à, ông và vợ nữa không nhạc phụ chứ mà vậy <laughs> à, với long cung lên nữa rồi long mẫu lên nữa rồi có bốn bà chị trong đó có bà chị hồi bữa là 8 tuổi thành phật gọi là, là long nữ ngày xưa đức phật thích ca thọ ký thành phật thì là bà là bà chị của ờ, bà xã mà mấy đứa đệ tử thường gọi là sư mẫu sư mẫu à nói tới chuyện sư mẫu á, thì mình mới nhớ là có một cái người comment rất là vui nó nói ông kiệt nè ông vẽ ông vẽ ông là sư phụ rồi bây giờ còn thêm sư mẫu nói trời ơi <laughs> nghe là chịu ông nổi sư phụ rồi bây giờ sư mẫu xin lỗi quý vị nha mình không có ý làm sư phụ hàng mười mấy hai chục năm nay mình biết thân thế của mình mình ém mình giấu mình bịch mình che <laughs> bí mật bí mật hôm nay mấy vị cho bật mí thì từ ngày bắt đầu cơ vận à, chuyển mạnh rồi đó thì mẹ với các chị vậy mới cho kiệt nhận đệ tử chứ à, cái trứng rồng nó chưa có nở nhận đệ tử á đứa nào nó cũng thương cho phụ nó spoil nè ngồi tới đâu đồ ăn đầy hết trơn à, nhìn nó hay phát chán còn trong xưa ngày xưa mình đói muốn chết đi ăn cơm ba chỉ thôi mà phải xin cơm thêm không có tiền ăn còn bây giờ đi đâu á đệ tử nó nó làm hư mình à, nó cứ thương quá rồi nó gờ trứng hoài giống như trứng đang ấp trứng gồng đang ấp mà nó cứ sờ nó sẽ mó hoài riết cái trứng bị thúi <laughs> cho nên cũng cẩn thận lắm đệ tử này thà không có để mình chờ ngày à, trứng rộng nở đi rồi muốn tính sao tính nhưng mà nở thì giờ cũng nở chút chút cái đạo thiên tâm ra đời là nở chút chút nó sẽ là một cái nền móng trong tương lai những thế hệ sau những đứa con họ thiên hôm nay cũng mới ở Houston mấy con ngồi đây nè ngồi đẳng không có thấy hình mấy <laughs> ở đây ngồi nữa còn rộng cái này nè à, ngồi đó cũng được à ngồi đó cái mình quay cái máy lại ngồi ngồi ngồi ngồi đó thì ngồi đó đổi hướng Còn đó, ở đây Đổi hướng lại Đó, đổi hướng lại thấy có đệ tử nó mới vui Lên Cả nào, vô không? À. Bữa đó thì tất cả các gì vị rất là vui cái ngày hôm qua thì mẹ thì khen khen là à, buổi tiệc rất là trịnh trọng à, vui vẻ à, khen tất cả những đứa con họ thiên rất là ngoan giỏi thì hôm nay mình lấy cái đó mình sẽ làm truyền thống nghĩa là từ nay về sau ngày ba mướn tư không phải là ngày quốc hận cũng không phải là ngày vui mừng gì mà Việt Nam phải chạy đầy đường phố rồi cầm cờ đỏ sao vàng mà quấn à, thân người mà không mặc mảnh áo nào đó là liệm luôn đi chôn luôn có mấy đứa con gái bệnh hồi xưa mấy clip cũ nhìn thấy video à, lấy cái cờ vàng, cờ đỏ sao vàng quấn ngồi xe ông đa quấn quấn vậy tưởng hồi <laughs> cho nên mình miễn rồi đó hôm nay 30 tháng tư là ngày kỷ niệm ngày xã nghiệp đã xong rồi bác hồ sẽ trả lời nước việt cho chúng ta quan nghênh bác hồ giỏi nếu bác hồ trả lời nước việt thì quả mai ổng còn ra khỏi địa ngục còn nếu không á ổng bị nhốt chổng hoài cái cũng tội lỗi ổng thì một phần bán nước đi theo đảng Cộng sản quốc tế để mà đạt được mục đích của mình. Thể chế tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần, không tin trời, không tin Phật. Kiệt xuất hiện ngày hôm nay là cũng vì mục đích quan trọng nhất đó là bề trên thượng đế và chư phật muốn cho nhân loại biết là có trời có phật cho nên kiệt là người được lộ cơ trong 8 tỷ người không ai được lộ cả những vị cao tăng hòa thượng rất là lỗi lạc cũng không có được phép đó thì việc lộ để mục đích cho nhân loại biết là hôm nay chúng ta là ngày ngày sổ số chứ không phải là mua vé số còn mua vé số à, thì đã bao nhiêu nghìn năm nay mình cứ mua để mình mong mình chờ mong cái gì chờ cái gì mỗi ngày phật tử vô chùa hay là à, mỗi ngày con chiên vô nhà thờ cũng mong chờ Chúa Giêsu tái lâm để cứu chúng ta về trời còn Phật tử vô chùa thì cũng mong à, sống vào thời vàng kim của Phật Di Lạc rồi đạo hồi thì cũng mong à, vị thần của họ thánh Mahomet của họ trở về cứu họ rồi ở bên Phi Châu những cái đạo tức là à, đạo Phi Châu nó cũng có đạo họ cũng mong thần của họ về tất cả kinh điển Ấn, Ấn Độ giáo cũng vậy nhưng hôm nay là ngày đó đó Ngài đã về tất cả các vị đã đều về với chúng ta Về sát bên cạnh chúng ta luôn Và các chư vị đang tính toán cho chúng ta từng ly từng tí Tính đến nỗi mà Putin tính không lại Putin mà tính lại là bữa nay à, Ukraine trong 24 tiếng hồ á, lọt vô tay của Putin rồi Nghe rồi Một nước mạnh như con voi á, còn cái nước kia nhỏ như con chuột nhắt vậy mà đánh hoài đánh không lại càng đánh càng xa lầy càng đánh càng thua hôm nay là thua chắc bữa nay à, là tính cầu hòa nhưng mà sợ mất mặt mũi bề trên á, để cho chết chết sống sống dở ương gì đó rồi để mà xử luôn cái uh, business nữa tập chuẩn bình cái nữa biển đông cái nữa là xong thì lúc đó những gì kiệt này nói sẽ trúng trăm phần trăm bây giờ mới trúng chín tám à còn hai phần trăm là để cho hai thằng khổng lồ này sụp đổ trung cộng sẽ chia năm sẽ bảy đó là đi cuối cùng và những cái thể chế vô thần cộng sản thế giới mấy đứa tự nấu nước nóng đó, họ kêu vậy đó giống như nhiệt độ của mấy con những cái đó trăm độ nó hú không mấy con giỏi lắm chịu đựng chừng 10 độ 20 độ ai đụng tới là la hét um sùm tới săn á nó cũng đang săn nó mới hét nhưng mà nó chịu nổi lên trăm độ <laughs> hay là mình đang nói tới khúc Putin nha cái này là clip thiệt đó con ủa sao mưa hả mưa à? mưa ngồi nói chuyện với mưa luôn <laughs> mưa <laughs> chút chút thì khi mà có thể chế vô thần sụp đổ Trung Cộng chia năm sẽ bảy Thầy Tennis sẽ chìm thì lúc đó chiếc xuồng con Việt Nam mình á được uh, mấy chị vị phong lại á, chết chết sống sống hôm nay dở ương á à, thành phố buồn là <laughs> vắng tên à, bác gì đó đại hát là nguyên thành phố Sài Gòn giờ buồn hiu thì à, sẽ thay đổi một cách cực kỳ màu nhiệm lúc đó sáu triệu chim hiền sẽ về làm náo nhiệt lại cái thành phố Sài Gòn bây giờ ở um, bệnh đang khổ đang uh, công ty thì không còn việc làm không có uh, bán giấy số cũng ế không ai mua mấy cái sạp ở Bến Thành á, cũng đóng cửa chợ Long Biên chợ gì đủ thứ chợ chợ nào cũng đóng cửa lớn đóng cửa lớn nhỏ đóng cửa nhỏ vừa vừa đóng cửa vừa vừa còn mấy ông bầu á, thì từ từ bị xà lăn hết bắt đi à, lăn bột hết còn con ông bầu à, Phạm Nhật Dượng thì chưa tại vì Vinh Phát thì còn đang ở đây phải không nhưng mà Vinh Phát mà sụp cái nữa thì mình cũng <clears throat> các phạm nhiệt dượng cũng bị lăn bột luôn <clears throat> cho nên mình phải khấn cho phạm nhiệt dượng đừng có bị lăn bột tại ít nhiều cũng nuôi được vài triệu người <clears throat> người nào à, sống được thì cứ sống mình thì à, cũng mong cho thế giới ai cũng giàu có ai cũng à, mạnh khỏe ai cũng vui vẻ mình không có thích ai nghèo hay mình cũng không thích ai khổ tánh mình vậy đó cho nên khi mình lập công ty mình cũng à, chưa có thằng chủ nào mà có nhiêu nghề đem truyền hết nói thằng lính nào mà theo tôi 5 năm là tôi cho máy rồi tôi suối tôi mở hãng người ta nói là cho vàng chứ không có kéo cả đàn đi buôn nhưng mà mình mình thích kéo cả đàn đi về trời cả đàn đi buôn đó là tánh của kiệt chứ bao nhiêu người à, người ta rất là ích kỷ dễ gì nước Việt Nam sau này 6 triệu chim hiền sẽ có một chiếc máy bay khổng lồ với ông Airbus A380 ông vẽ cờ vàng ba sọc đỏ và vào đáp xuống phi trường Tân Thiên Nhất quảng hồn lúc đó mà mỗi ngày đáp 10 chuyến mỗi chuyến 800 người 800 mấy chục người phải không ta là mỗi ngày 8 9 nghìn người mà đáp liên tục tháng thôi trời ơi thành phố Sài Gòn nóc nhiệt lại biết mấy ngày mốt à, nguyên quốc hội Việt Nam tới thành phố này đi ra Việt Mi Thao không biết mục đích là gì nhưng mà mình biết mục đích mình không dám nói trên này nghe lộ cơ trời à, còn à, ở bên đây á, mấy cái ông mà cực đoan á, thì chuẩn bị cầm cờ vàng ba sọc đỏ để mà đi biểu tình là cái này nè à, Bắc Trung Nam ba dòng máu Việt người Việt da vàng con rồng cháu tiên trăm bộ lạc là đây thì quan Nguyên Quốc hội Việt Nam đang tới thành phố Bắc Cali tiểu bang California Los rồi đi vô khu viện Nam Thao nữa từ xưa giờ chưa có hiện tượng này họ đi tìm cái gì sao lâu nay 50 năm họ không đi vô khu viện Mi Thao mà hôm nay họ đi vô viện Mi Thao đó là họ tìm lại cội nguồn tìm lại khúc ruột thừa mà lâu nay họ cứ hiểu lầm khúc ruột non chứ mà họ hiểu lầm là khúc ruột thừa cho nên họ muốn uh, làm cái gì đó có ích lợi cả đôi bên hồi nãy hãy mình nói nhiều đây nó ngồi lộ chính trị trong đó buổi lễ hồi tuần rồi rất là long trọng được mời à, thỉnh được tất cả các chi vị trong 36 tầng trời về cái núi này đầy sân hết thì uh, có cha mẹ có uh, tất cả vị thánh vị bồ tát không có thiếu vị nào hôm nay sẵn cái clip này 225 hả à, bữa có những à, chuyện rất là vui cũng có một chút xíu chuyện nhỏ thì à, cộng lại với à, à, năm cái 50 à, cái à, bộ quần áo mà có thể trang mua á tại mua khẩn cấp quá mua trong vòng có một tuần hai tuần cho nên họ chỉ có 50 cái rồi hôm nay xin lỗi mấy đệ tử mặc cái áo vàng áo thun à, tại vì không có đủ nhưng mà lần sau là bảo đảm mua mấy nghìn cái là đủ hết chúng ta sẽ đồng phục hết anh chị xem nói không khoe ta tổ ta hiện này cũng lạ nha thì lần sau là mặc đồng phục đẹp hết tức là bữa thấy có đứa mặc áo vàng thì mặc nó buồn buồn còn áo xanh thì ờ, mà kể ra kể vô thì cũng bất tiện lúc đầu thì kính nghĩ là mình ờ, đặt 50 cái gấp sau đó thì khi mà khấn cúng rồi đổi đổi qua đưa đứa khác mặc chứ bữa giờ cũng gom lại cũng chưa giặt thì à, lần sau đâu phải có lần sau đâu cái này là lần thứ ba lễ tế trời sau khi mà Phật Di Lặc xuất hiện rồi chắc không biết mình còn tới gì nữa không còn nếu không á, mình sẽ có những buổi lễ căn bản đó là 16 tháng 3 nó sẽ y như vậy sẽ đông hơn sẽ vui hơn lúc đó sẽ mở cổng Thiên Long Sơn tự do ai muốn về đây thì về còn bữa lên hai cái clip nói trước đừng có đi về đông tại vì mình không có chuẩn bị để mà làm đông mục đích là mình cái buổi lễ là mục đích chính để mình làm cho nó trang nghiêm thành công còn về mặt ờ, đời của mình thì ờ, có nhiều xạo nhiêu cũng may không biết làm sao cũng đông đông thì ờ, những người nào dự buổi lễ đó sẽ là một cái lịch sử nghìn năm những cái hình ảnh đó là vì trên thế gian này 8 tỷ người mấy trăm quốc gia cả những thầy những vị tăng cả bên những thầy ta tạng luôn nha thầy Việt Nam thì mình khỏi phải miễn bàn đi không ai có đủ khả năng lập bữa lễ đó dám nói trên mạng luôn ở ngoài đó không những gì nào muốn nghĩ kiệt như thế nào chỉ có một mình kiệt ở đây có thể làm được trên cái thế giới này trên quả địa cầu này thôi không ai có lập được cái lễ tế trời đó mà thỉnh thượng đế và hội đồng chư phật xuống cái cái trái đất này ô trượt hôi thối dơ quế này để mà cùng chia sẻ cái trượt với mình trượt là cũng giống như chui mấy gì phải uh, xuống cái chuồng gà này vậy đó trái đất này là địa ngục mà hôi thối con người chúng ta quá hung dữ mà chỉ có thiên long sơn là duy nhất có thể làm được cái này mình nói không phải mình ngã mạng nha mình nói để cho những cái người bình thường có có cái tầm nhìn phải hiểu những vị thầy lỗi lạc cũng không có làm được cũng chưa chắc mời được những gì đó về hiện diện của buổi lễ và cái cái cách làm như vậy <clears throat> người Việt Nam mình đúng ra phải trân trọng kiệt năm năm nay là xỉa xói hay là nói này nói kia thì kiều bỏ qua hết nhưng mà đến giờ phút này không nên nữa mấy vị đã nói rồi nước Việt Nam là nước có Phật Đức Thầy xuất hiện Phật Di Lạc xuất hiện cho nên kiều phải đầu thai vào cái thời đại này để mà uyển chuyển để cho đúng theo cơ vận để đưa nước Việt thành cường quốc có Phật Thánh Tiên gia hộ nước Mỹ này quý vị nhìn thấy nó mạnh gì chứ thật sự không có thời gian sau á và chọn động đất bây giờ mình nói chi động đất thêm mà, mình nói ví dụ như Biden à, à, ông ông à, ông ông, <clears throat> ông Biden đang làm tổng thống ổng mà làm thêm một nhiệm kỳ nữa thôi cái nước này bây giờ thành đồ đồng đồ đá luôn á đừng nói làm chi mà thêm những thiên tai huống chi mà Hunter Biden mà lên làm tổng thống nữa quý vị sẽ nghĩ làm sao cho nên cả cái trái đất này về mặt đời quý vị đừng có coi đó là cường quốc hay giàu có sự giàu có cường quốc nó phù du lắm ảo ảnh lắm bao nhiêu người giàu có ở tuổi trẻ cho tới lúc trung niên rồi tới lúc về già rất là đau khổ và nghèo lại bệnh tật đầy mình là tại vì lúc còn trung niên trẻ trẻ nó ăn chơi quá rồi về già bị bệnh lúc đó là tìm tới phật muộn rồi đâu có nhiều thời gian đâu ngồi thiền thì đau lưng rồi à, uống thuốc vô thì à, bị say thuốc side effect là phản ứng phụ làm sao ngồi thiền được ngồi chút xíu là lên đường lên máu không phải dễ dễ tu đâu cái gì nên à, còn trẻ mình còn có sức mình tu á còn gì già như cỡ à, ở đây mình có một đại tử già như uh, ai ta à? như nè Dạ, ông mà tự nói nha nói nói luôn đó đệ tử già ông à, cao đồ không <laughs> cao đồ à, mà mà mà, mà mà sao ở ngoài kia đức thầy có mấy chục triệu cao đồ sao chỉ có cao đồ này á tin mình là minh dương còn mấy chục triệu cao đồ kia không biết sao ta ý mất trơn à. <laughs> còn... thì uh, chuyện đâu còn có đó sau này sẽ hiểu nước việt phải biết cảm ơn trời phật đã phong lại nước việt không có cho là à, đại nạn quý vị nhìn thấy không thằng kim nhân nguyễn nó cũng là thể chế cộng sản nhưng mà khi nó đói quá thì nó phải nghe lời ta tối ngày cứ đi chế mấy cái, cái quả tiễn giống như pháo bông vậy bắn chơi chơi vậy đâu có dân thì đói hả rã luôn á nhà cả đứa nào đấy trên hình ảnh này, mặc áo rách rưới không có đồ ăn nữa chết đói mỗi ngày biết nhiêu mà tối ngày đi làm pháo bông bắn mà một trái pháo bông là có thể nuôi cả nước ủa pháo bông hay là gì ta đó kêu là gì ta và, và tiếng tầm xa mình gọi là pháo đại đi hù thôi không có là không có làm gì ai được á, quý vị nói là giống như làm trò khỉ vậy đó à, bây giờ làm trò khỉ nhiều lắm cả tập chẩn bệnh giờ cũng làm trò khỉ nữa sắp sửa chết tới nơi mà còn đòi bày đặt à, thông tính Đài Loan à, một cách im dịu đúng là tào lao <laughs> cũng y như những người mà trước khi bị Covid còn hung hăng đến khi bị Covid trong vòng 3 ngày vô nhà thương rồi ẹt chết quèo y như mấy thằng này vậy Putin cũng vậy Hỏi mình nói rồi đánh đi đánh càng đánh càng thua Việt Nam phải cảm ơn trời cảm ơn Phật đã lo lắng và phải cảm ơn Kiệt đã mang thân người nhận lệnh của cha tái sanh mình đã lộ cơ hết không còn gì để giấu cái gì hết còn phần còn lại là do quý vị có phước hay không có phước thôi nha còn kiệt này đã làm hết hết mình rồi bề trên cũng đã lắc đầu quý vị rồi đó nhất là năm loại á loại mã tấu miễn bàn loại kiến cận thì còn bàn được nè không loại sân trước sân sau cũng còn bàn được nè nghe loại chức quyền cũng còn bàn được nè nghe rồi à, à, loại phật tử phật tử với con chiên á, là loại thứ năm á, là cũng còn bàn được thì hôm nay mình nói cái này là cho bốn loại này à, mà loại mã tấu á, cũng có thể cũng bàn được á coi lại Năm năm nay cơ trời đi đúng hết Những gì Kiệt nói là tuân lệnh bề trên Để báo cho quý vị biết là có trời Phật sát bên Mục đích của Kiệt hạ phàm mang sát người Để nói lên những cái gì sự thật Để cho chúng ta đừng có làm trễ cơ vận Đừng có làm khổ thêm nhiều người Rồi chúng ta sẽ bị đọa địa ngục Rồi bị mất sát mất hồn Thì lúc đó uổng lắm chứ không phải chuyện này ham cái gì của thế gian này đâu quý vị có biết chuyện này đang ngồi đây chỉ là một cộng tóc cũng giống như tề thiên này thánh nào gã ra 10 cộng tóc là 10 tề thiên trăm cộng tóc bằng trăm tề thiên vậy đó thì chỉ là một cái DNA của của à, của trên thôi thì đang ngồi đây song song ở ngoài kia là rất là nhiều thành tinh cũng thì cũng đang ở ngoài đó việc làm việc là một ngày tới à, mấy ngàn giờ người ta làm việc ngày mấy tiếng nhưng mà tự vì trước thân nhiều quá thì làm việc nhiều hiện bây giờ ở một cái hành tinh cách đây khoảng 8 tỷ ánh sáng cũng có hai thằng kiệt đang ở ngoài đó nhưng mà đầu thì đầu chọc mắt thì mắt bự chứ không phải là cái người mà à, hành tinh đỏ mà hình à, con thằng lằn như bữa mình kể cái đó là một cái nữa rồi còn này là mấy gì kể là hiện giờ là có xong song song có nghĩa là một một một giọt máu một cái DNA là một một cái chiếc thân mà những cái hành tinh đó nó song song cùng một lúc hai hai hai giọt máu là đang hiện hữu để làm bên đó ở trái đất này cũng vậy chứ không phải là một người là một người còn những người bình thường thì một là một một hồn một xác khi tiêu thì cũng tiêu luôn cái hồn cái xác không có được tái sanh đó là những người gọi là vô nghị lì lợm đó là lý do tại sao mình có bảy tám dòng hầu an quý vị chỉ có một dòng mà mờ như là hiện giờ là mây đang à, kéo đen nó giống giống vậy đa số nhìn ai cũng vậy chỉ có mấy đứa còn họ thiền á, là mỗi ngày lên trên núi này cái núi này như là cái à, cái cái, à, cái sao à, lên đây tắm và đọc kinh trên điện mẫu nữa thành ra đứa nào cũng sáng sủa hơn những à, cà gù cà gật ở dưới chân núi dạ, đội nón đây cái chân nó ướt không à, mà nói chuyện mưa này nó mới vui quá không không có bị gì chứ hay sốt hay không khỏi cái này nó như nón này nay tài đang mưa phải không hồi nãy nó nắng rồi giờ mưa nhị nguyên mà lực nhị nguyên bữa nào mưa thì bông hoa nó lên à, nắng thì mình được ấm áp cái nào cũng quan trọng hết mình cái nào mình cũng chấp nhận cái đó mưa nó cũng có vui của mưa nữa không dễ gì có cơ hội mà uh, ấm nước mà bữa giờ mình làm clip toàn là mấy cái chỗ à, điện mi thao lãm cúng Rồi bữa nay mình làm ngoài mưa là cũng vui nè này kỷ niệm luôn á mà gặp mấy điện thoại này gặp mấy cái iphone này là nước không thấm nữa cho mày cứ mưa thoải mái còn nước trà này mà nước mưa vô nữa uống ngon nữa <laughs> đây đang nói chỉnh mất công bữa giờ tiếp xúc rất là nhiều vị nói chuyện với ông thân thần cũng vậy ổng rất là vui khi có cái miếu mới của à, thần long với tấn làm rồi ổng cũng nói là à, buổi lễ rất là vui rất là long trọng đông đủ các chi vị về à, trên ai cũng khen hết thì thôi mình đã có cái căn bản đó rồi ở ngoài kia tất cả các đệ tử hội thiên à, nhìn theo hình ảnh đó, là một cái công thức công thức mình phải ghi xuống tại vì những lợi sau á, và những cái nơi khác á, thì tự biết làm à, mình là thiên thiên tâm có nghĩa là cái gốc gốc cây thân cây còn đạo phật là một nhánh cây công giáo là một nhánh cây hồi giáo một nhánh cây ở ngoài kia đủ loại đạo là nhánh cây nhỏ nhỏ đạo lớn là nhánh cây bự đạo nhỏ là nhánh cây nhỏ nhưng mà chúng ta là cái thân cây cái gốc cây thì chúng ta có quyền mời tất cả cả hồi giáo phật giáo công giáo gom về đây hết thì những đứa con hội thiên tương lai á phải giữ vững cái lập trường là phải đọc lăng nghiêm để mà diệt cái tà diệt cái trượt của thế gian này rồi đọc kinh mẹ để biết là mình là thiên tâm có mẹ còn những cái kia họ không có mấy cái đó nhưng mà mình cũng phải đi ờ, học hỏi của họ coi họ có cái gì hay đạo nào cũng là do cha lập ra hết <laughs> mưa lớn hả nó con có bị ướt không à, đỡ nó lá cũng vui nè lại ngồi tự nhiên mưa không chưa đi vô chứ hả mười nghe cái này thử mưa chết cha xô là mà sao mưa kiểu này sao nó lên điểm được phá nào cảnh này dùm luôn cầm quay cầm quay chậm chậm á đang quay á mình nó làm lẹo á chỉ có cái áo à, chống mưa nhiều quá mình sao sao đi rồi ở nhà con thỏ cái này có cái đèn vô đây nó bữa bữa trên có cái bình điện lo ta ghim cái đó là sáng à. ở trên có cái cục điện không được rồi, bự không bự bự không mình điện ghim vô cái cái, cái đó là sẵn rồi thấy không ở đây là thấy không dạ thấy cầm theo ngày đi ờ, ở đây trời mưa 那种啊。 nó đơn giản vậy thôi nghiêng hả nghiêng về hướng nào ok rồi anh chỉnh này Đấy còn cứ ăn ngủ ồn ào tự nhiên đi phụ nói chuyện là kể với phụ là <laughs> mình làm clip lưu động luôn phải không không có cần chỗ fancy gì chứ giờ hút này có ăn nè lễ con đi về nam có gì vui không kể nghe chén cái lợi dạ ngon bánh con tưng quá con tưng luôn con ở nhà đi ra à, vô con đi gọi đậu cho bộ cái con mở clip cho cô nghe cái à, mấy chị gọi đậu trời em cũng nghe clip này nó hả chú thiệt không không chú này tốt lắm á chú này làm phước ở bên mỹ nhiều lắm á ta nói à, trong sắm à, cơ có nói đó người khùng á tại vì có tiền biết xài chịu lỗi không không ngon bắp vậy ăn gì ăn Thank ờ. you. giáo này không phải là chống cộng hay cực đoan nha nãy có đệ tử thiên hải này tặng cái này cái mình thấy nó tiện lợi với cái microphone nè muốn cầm mà cầm còn muốn hạ hút nó cũng ngay miệng còn đeo ngay cổ á <laughs> nó quẹo quẹo hoài à nên từ nay sao á mình đẻo này vô cổ à, mình nói về chuyện à, cái cái lá cờ bài thập đỏ này bữa nay ở bên úc á họ làm cái đồng tiền họ làm cái um, cái đồng tiền mà có cờ vàng bay gập đỏ cái nó náo động đúng là <laughs> nó vô minh chưa có biết cái lá cờ này là lá cờ cứu dân tộc mà còn còn lại đề nghị chính phủ <laughs> đừng có làm nữa chẳng những là ấy rồi á nó là thành tiền của úc rồi cái người nào <clears throat> đem cái đồng tiền đó đi về Việt Nam chừng một ngàn miếng đổi ra tiền Việt Nam cũng phải đổi thì trên nước Việt Nam cũng sẽ có đồng tiền Úc đó cái đó là nước Úc họ có tránh kiến chứ không lẽ bây giờ đem đồng tiền đó đi về Việt Nam đổi thành tiền Việt Nam xài bộ mấy tiền vàng nó không dám đổi hả à? đó là cũng là trái luật quốc tế mà tụi đã nói rồi mấy vị đã chọn cái lá cờ này á để mà hàng gắn dân tộc trong tương lai cờ vàng cờ đỏ hay nở bỏ vàng mà ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước đó là lời tiên tri là thiệt đó. và sẽ xảy ra thiệt hôm nay các con thấy ló dạng chút chút rồi đó giờ đến lúc mà đổi quá cái lá cờ đỏ sao vàng đâu có cứu dân nổi quốc tế không có thừa nhận còn cái lá cờ này nó đã có cái lịch sử rồi nó đã có cái background rồi sau này quốc tế hay là làm mỹ và những cái nhà băng IMS hay là World Bank nó ở cái này đã có cái quá khứ rồi thì nó hàng gắn lẹ lắm thì nước Việt mình á, nó mới lên lẹ chứ còn một cái lá cờ mới hả cầu 50 năm á thì dân mình đói meo râu làm sao nó gọi là cái này mới gọi là bất chiếm tự nhiên thành mà hồi xưa vô thành thái ông cũng hay nghe không biết ông có điểm gì không biết mà ông làm cái lá cờ này năm 1938 đã từng treo ở hàng xanh Hà Nội Huế Sài Gòn là lúc đó đâu có cộng sản quốc gia là gì đâu mà nó đã là treo ở những cái thành phố đó rồi thì hôm nay nó treo lại Hà Nội cũng là bình thường thôi thì dân ở đó người ta cũng đâu có gọi là gì uh, dị ứng đâu đâu có nhạy cảm đó là đúng luôn á ba cái ông già mà HO mà còn sống đến ngày hôm nay á có ông ông mà ngâm thơ á là ông à, ông à, ba của sát phàm công chúa á không mà già chín mấy tuổi á vậy mà mấy vị còn nói á bữa hôm mấy vị trên trời về họp nói là à, ta hẹn gặp các ngươi khi lá cờ này à, treo khắp khắp à, khắp miền đất nước một vị địa vị trên trời mới từng rồi họp với hụ nói vậy <laughs> ổng vàng vậy hút chi mình trẻ hụ sáu chục tuổi năm mươi à, năm mấy tuổi là còn còn, còn dư xăng chẳng qua là ở bên Việt Nam họ rất là lì lì là gì những năm đầu lên mạng nói về cơ trời 28 họ không có chịu tin mà nếu họ tin á, thì hôm nay Sài Gòn đâu có thành thành phố buồn đâu nghĩa là mấy gì cứ làm cái không tin thì giống như bị bệnh vậy đó cũng giống y như là những đứa mà nó có à, sứ mệnh hộ à, núi hộ à, cái màn này hộ Phật Di Lạc cho cái thời vàng Kim hội Long Hoa thì nó cứ bệnh bệnh hoài mà đến khi gặp núi tự nhiên hết bệnh nhiều lắm thì thì à, gọi là hành căng á Việt Nam cũng vậy ok mẹ không tin á tao hành căng hành đến khi nào mà thành phố buồn thành thành phố nóng nhiệt Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố ma tại báo hồ cũng chết rồi thành phố ma chứ còn gì nữa y chang rồi cái à, cái à, cái à, lăng kính hay là ba đình á cái trồi lên sụp xuống bữa cái bài sớ vừa đọc á là mấy vị trong bô vi nói nha mình mới quản hồn tại vì mình không có phân tách được nhưng mà cặp mắt của thần thánh nói á, là khác khác à, cái trí tuệ của mình nó rất là cực hình là tự gì chết không được yên lúc thì trò cái đầu lên lúc thì hợp xuống như bị hành hình vậy đó tại vì đem xuống là phải tẩm liệm mà phải rửa xác đó trời lên hợp xuống trời lên hợp xuống là không có tốt đó là cái xác còn cái à, cái hồn á, là bị tra tấn ở dưới rất là đau khổ một người ở trên này mà lại á, thì ở dưới rất là buồn còn ở bên Việt Nam mình á nhiều lắm những à, dân á không có hiểu đi thờ gọi là thờ à, thờ không đúng á, thì thành ra gia đình mình nó cứ nghèo khổ rồi lận đận sắp lót sang ban tối ngày Ủa, có mấy cái hình ở bển người ta ta tự nhiên nó động mắt thì cái đà cái em ờ, cái ngày nào buổi sáng á, thì đem lên buổi chiều đem xuống trồi lên sập xuống là vậy là bị cực hình tra tấn rồi cái ngoài trung cộng nó xây cái lăng ba đình nó mấy song sắt là giống như nó nó ém không thủy mình phải không là như cái chuồng gà vậy nó chụp vô xong luôn con gà <laughs> này bữa đưa cái đầu lên <laughs> bữa đưa xuống chụp vô chuồng gà vậy đó chà mà chính chị nghe xin lỗi nha mình nói thiệt mình là mối hàng mình phải hòa đồng với mọi người ở cái ờ, địa thế này á, là chỉ có đức thầy xuất hiện mới cứu nổi cái nước việt ra khỏi cái cảnh nghèo đói và cùng cực ngày hôm nay mới đưa mới lấy lòng tin được thế giới mới đem những cái công ty những cái uh, vui nhộn của à, Sài Gòn cách đây à, những năm về trước trở lại bình thường chứ nếu không bây giờ bán vé số cũng không ai mua vé số là cái nghề gọi là thấp hèn nhất nước Việt mà giờ tội nghiệp mấy đứa nhỏ bán vé số cũng không có người mua còn mấy người giàu á thì giả bộ là nghèo tại vì bây giờ bảo đảm không có thằng cường đô la mày có giỏi cỡ nào cũng không dám cầm chiếc Lamborghini ra đường chạy trong lúc này mày có ngon ngày mai mày chạy đi đâu dám nữa hồi xưa con thấy không Rolls Royce Lamborghini chạy đầy Sài Gòn á lên mạng quá trời mấy đứa nhỏ bệnh á thiệt là tội nghiệp nó sống ảo tưởng giống như ờ, con siêu thân vậy chạy theo ờ, ánh đèn màu vậy mà họ không có hiểu mình đây mình lo cho tụi nó tại vì sau này nó là những cái người à, làm cho nước việt không có bị trung cộng diệt chủng à, mà nó lại đi chửi mình nó mình ảo còn trong khi nó đang sống ảo mà nó không biết cả nước việt nam đa số là họ đa số nghe không phải nó hết sống ảo còn thiên long sơn mình là thật một triệu phần trăm là thật chuyện nó như vậy là như vậy mà tự vì cái số lượng của mình hơi ít thì họ có nghĩ là ảo rồi không có ảo lúc nhìn à, đời, đời người á nhìn ngược lại thấy tức cười lắm đó là tại sao mà à, kiếp này là kiếp cuối dù không còn ở thế gian nữa sẽ về trời luôn đầu thai vô nước Việt Nam mà người của mình cùng tiếng nói với mình mà không hiểu mình thì huống chi người khác tiếng nói mình nói gần 4 năm năm nay mà người cùng tiếng nói cùng ờ, dân tộc với mình mà lại cứ dìm mình xuống kiếm chuyện với mình hôm nay mình có chỗ viện minh thao mình cũng không dám tụ tập sợ nó ra ngoài nó làm cái gì ờ, ở, trên núi này thấy gì mà cũng còn ok im ré cho người ta sáng giờ còn chưa ăn hả nói chuyện đi <laughs> tao muốn hỏi gì nói chuyện bữa à, điển thái tử giờ à, là cha mẹ với phật đứng đây đông lắm nên à, nó hơi nghiêm à, mà không có nụ cười <laughs> cái hộ là hồn nhiên lắm nên à, năm sau ngày 16 tháng 3 mình làm lại giống gì nữa Rồi, à, ai có phước thì kỳ sau cho về hết bữa à, mình cản hai tuần mình cản không có à, cho nhiều người mà cũng đông cũng cũng là ok con cái là phải viết lại một cái process một cái công thức cách làm như thế nào hoặc là lấy cái hình ảnh đó để mốt mình nhớ cái quan trọng là mua nhang phải mua loại à, đốt ra khói thì mấy vị đứng đầy sân á thì mấy vị cần có cái khói nhang á để xong cõi vô vi xong còn cái loại nhang bữa mình mua nó chỉ cháy rồi mình cũng không thấy nó lửa nữa nó trái cái đấy gì à? ai cái đó là cái tâm rất là tốt tại tính mua nhan mắc tiền tại đó mắc tiền con mà cuối cùng á đâu phải mắc là giỏi đâu ừ. thì mình rút mấy kinh nghiệm đó tất cả chúng ta đều là nghiệp quả hồi xưa mấy con có lời ước nguyện đó không sư phụ tôi nhảy dù xuống trần tôi nhảy theo nên cúc tiên ngồi đây không sư phụ biết cốt hết từng đứa mà trừ khi ông này là ai mới không biết thôi anh là ai hả tên gì con tên thảo hả con tên thảo lớn lớn con tên thảo à có phải đệ tử có thiên tâm không con qua đây xin sư phụ nhận con làm đệ tử à, đệ tử tự tới con mình anh là lạ thôi à, chưa biết anh là ai thôi Tại muốn biết là ai là phải ngồi lật sổ ra nhà ngày thái thượng lão quân lật sổ ra cái nghiệp của con người của mình đó, hôm nay mình tạo nghiệp nhiều trong những lúc những lúc mà mình bắt đầu có hai tháng thì lúc đó là mình cần những cái à, khoáng này mỏ kia rồi chúng ta mới mi đào mới xới mới khoan rồi chúng ta mới lên tới nam cực bắc cực để chúng ta quậy nát cái nature của moral earth còn chúng ta ngăn biết bao nhiêu cái đập đập tam hiệp đập ờ, này đập nọ để mà chúng ta dùng cái đó là thủ đoạn bữa nay ờ, những cái dòng sông của ờ, ở ngoài bắc cái sông của miền tây sông mê công cũng không còn không còn nước thì thằng chung cộng ở bên kia nó đâu có gì đâu nó chỉ kêu một thằng một thôi em đi ra mà bấm cái nút đừng cho nước nó chảy qua cho mấy thằng à, thằng à, gọi là mang di mình gọi là mang di không thì là <laughs> bên này mình hứng nước phòng này nó nhỏ nhưng mà cái nghiệp nó đi cái nghiệp thiện nha cái nghiệp là nghiệp tốt có những cái nghiệp ác nữa thì nó cũng đi chung nghiệp ác nước việt những cái người mà đang mang nhiều nghiệp ác mà nếu mà họ hiểu cái tiếng nói của Ngô Tuấn Kiệt này họ sẽ giảm rất là nhiều cả cái nước Việt nó cũng có cái nghiệp của nó à, nghiệp ngày xưa mà à, tiêu diệt chim thành để mà mình khai phá ra tới cái mũi Cà Mau ngày hôm nay cũng là cái nghiệp ở đây mấy con có nghe chuyện chí công hòa hòa thượng không con nghe phải không đứa nào nghe giờ ta lên còn đa số chưa nghe hả dạ, chưa biết à cái này cũng là nghiệp ở vào thời vua võ đế cũng là vua võ đế nghe ông mà xây à, mấy hai cổng thành đó, rồi bị chết ờ, ở ở, à, ở trên uh, tường thành đó, chết đói là vì ổng cứ nói ổng có công nhưng mà thật sự xây mà không có cái tâm á nó không có ý nghĩa gì hết bề trên không có tính là bao nhiêu chùa lớn của mấy ông việt cộng xây đâu mà tính cái tâm của chúng ta bữa mấy con ở đây đó, mẹ khen mẹ mới ngày qua mẹ khen hết luôn đó. đứa nào cũng có tâm hết là được chứng hết á đứa nào bao nhiêu nghiệp đó là hồi bữa cái lễ này là xả cha nữa có cha đó nữa là bao nhiêu nghiệp trong đời không phải là đời này của mình nha những cái đời mà từ xa xưa mà có con không biết cũng được xả Thì trở về câu chuyện của ông uh, chiết công hòa thượng ở vào thời vua võ đế có một cái bà đó bà nghe tiếng bà đi vô rừng bà nghe tiếng một đứa con nít khóc các bà nhìn lên trên cây á rồi bà leo lên trên đó thì có cái ổ chim thì thấy có một đứa nít cái khuôn mặt nó là như đứa nít nhưng mà tay chân thì giống như chim à, chim chim đại bàng vậy đó ở trên đó rồi từ đó bà mới ẩm về nuôi nuôi sau này lớn lên rồi tu hành rồi cái đất à, đất à, được lục thông là biết được chuyện trời chuyện đất và lục thông gọi là trí công hòa thượng mà người đời cứ gọi ổng là giống như là từ trong trứng nở ra thôi thì khi ngài đắc được trứng à, đắc cao như vậy đó thì được triều đình hay những cái à, rất là nổi tiếng nhiều người rất là thương và trọng vọng bao nhiêu lễ gì lễ của dân gian hay lễ của triều đình mà mời ngài tới ngài chỉ nói mấy câu thôi là là cả cái buổi lễ đó là giống như được vui vẻ hoan hỷ tại một người bồ tát mà tới một cái nơi nào giống như mấy con ngồi đây có điển phụ bữa nay bảy dòng Phụ nói tới chiều mấy con cũng ngồi tới chiều còn một người mà trượt á, mà tới đây <laughs> hai phút con đi đúng không thì ngài Chí Công ngày xưa cũng vậy có một bữa kia cái à, có một cái gia đình đó làm đám cưới cái à, mời ngày tới để mà giống như blessing mình dùng chữ blessing là để mà cho may mắn vậy đó thì ngài mới nói ra gì ta quái quái cổ cổ cổ quái cái câu đó mới người nhớ liền chữ đó gì hả đứa nào nhớ không dạ. chị nói sao quái quái cổ. Cổ, cổ, cổ quái là có... đúng rồi đúng rồi tới đó thôi quái quái cổ cổ cổ quái có nghĩa là à, chuyện lạ quá từ xưa tới ngàn năm chưa có lạ chưa có chuyện nào lạ như chuyện bữa nay ông vô đám cưới ông nói vậy đó quái quái cổ cổ cổ quái mấy con nhớ câu này nhớ ra câu chuyện này mục đích mình mình hiểu được cái chuyện này trong kinh phật có nhiều lắm mà tới đâu thì hồn nhớ tới đó mà mấy con đó theo thiên tâm thì theo nhưng mà phải chi cứu kinh Phật mình không có nghe thờ lời mấy ông thầy giảng ở trên mạng cũng giống như ông thầy Pháp Hòa ông kêu đừng đọc đại bi sư phụ nó một ngày con đọc 108 con thành Phật ổng đi nói ngược lại có nhiều người comment hỏi cho nên mình cái nào người ta nói đúng thì mình nghe còn sư phụ nói là đúng à đọc đại bi đọc lăng nghiêm miệt mài cho sư phụ là tốt cổ cổ quái quái quái cổ trở lại câu chuyện này để hồi mình lạc vấn đề là cái bà bà ngoại đó bà bị mất trước khi mà hấp hối chết thì cái thằng cháu nó nhỏ xíu à, trời ơi tôi chết cháu của tôi nó ở lại với ai ai lo cho nó rồi à, nó sống làm sao sau này giàu nó lớn lên nó có vợ vợ nó có tốt nó nói bằng tôi tốt nó không cứ nghĩ suy nghĩ đủ điều hết đến lúc bà tắt thở cái bay bỏ đỏ ở trong địa ngục cái bà đòi chói với diêm dương cái bà cũng còn nói với diêm dương là bà thương cháu bà nợ cái ông diêm nói được nhà ngươi à, thương cháu quá phải không cho đầu thai lại <laughs> cho, cho đầu thai lại thì ờ, đầu thai lại đến ngày lớn lên á cái thằng con thằng cháu ngoại bả đó đi cưới bả thì mới gọi là cổ cổ phái quá cổ tức là thằng cháu đi cưới bà ngoại chuyện thiệt triệu bằng trăm nha chuyện của phật mà cổ cổ quái quá quá cổ tức là thằng cháu đi cưới bà ngoại con thấy tức cười không thì mà thầy ờ, thì ngài chí công ông mới nói là là cổ cô quái quá cổ nhưng mà khi ngày đạt được uh, uh, lục thông á thì ngài thấy nhiều chuyện khác nữa cái ngài thấy trong đó có một đứa con gái cầm cục thịt ăn <laughs> người ăn mẹ của người, cục thịt đó là cục thịt uh, à, cù hả gì lại khác chùa chỉ nhớ khoảng khoảng thì khi chùa nói ra mấy con phải nghiên cứu lại cái này trong kinh làng hoàng nha cái uh, nhìn loa bên kia là toàn uh, là ăn thịt lẫn nhau không à mà dòng họ không à mà ăn lẫn nhau người này chết đầu thai thành con heo con gà ở buổi tiệc cưới mà đủ loại thịt đúng không rồi còn những cái người mà ăn tiệc á là toàn là mấy con thú con à, con heo con này kia đầu thai thì là khi mà cái duyên với cái nghiệp á họ tụ lại nhau ở tiền kiếp hồi xưa du cắt cổ tôi vô ăn thịt tôi hôm nay tôi đầu thai vô gia đình của du để mà tôi à, làm má của du ba của du tôi ăn thịt du lại tức là nguyên một cái buổi tiệc toàn là dòng họ không với mấy con thú những cái ông bà mình chết hôm nay đầu thai là thú thì con cháu lấy ra nó bằng thịt để mà nó đãi tiệc còn những con thú hôm nay đầu thai là <laughs> thành ra ông bà đãi thấy câu chuyện như vậy đó dù không có nhớ kỹ gì hết là cái nghiệp cái duyên cái nghiệp nhau khi con giết một con thú thì nó đầu thai lại vô gia đình nó nó trả nghiệp đúng không rồi à, những ông bà của mình á là không biết tu á, cũng trở lại thành thú để mà cho con cháu ăn lại con cháu lại con cháu là cũng là mấy con thú rồi sau đó có một cái bà bà đó bà làm gì ta bà bên chồng quýnh tối ngày không cần biết ông đi đâu làm gì bà có lỗi không lỗi có nấu cơm cho ông ăn dọn đầy bàn để ly uh, đế cho ông đó ông cũng vẫn cầm cây ông quất mà mới từ mới cưới rồi quất miết luôn à quất cho tới già luôn cứ quýnh hoài cái bà không biết nghiệp gì mà cái bị ông quýnh mà cứ nhịn vậy đó bị chồng đánh nha nhất đánh giống như một người mà đánh một người giết thành nó quen không biết không cái à, bữa đó cái à, ông chồng đi vắng cái bà mới đi à, cầu ngài chí công tới để mà hỏi tại ngài chí công biết được chuyện à, chuyện thiên cơ mà cái ngài chí công mới nói thì ngày xưa đó ngươi là đàn ông ngươi nuôi một con gì ta con lừa hả con gì hả con ngựa gì đó mà ngươi cứ à, đi ra ngươi cởi nó rồi cứ quất nó tối ngày hôm nay ngươi à, ngươi quất nó ngày đêm quất vậy hôm nay người chết người là thành lợi đàn bà còn cái con lừa con ngựa vậy đó nó đầu thai lại thành chồng của người nó quýt lại à, cái câu chuyện nghiệp rồi và bây giờ muốn hết cái nghiệp thì cái à, ngày chí công ổng mới dạy ổng mới lấy à, ổng chiều à, trong nhà dẹp hết mấy cái cây để cho nó về chiều nay dễ đừng có quất mình nữa ổng mới làm cái cây phất trần để đó cái à, ông này ông đi kiếm trong vòng không có cây thì ông lấy cây phát trần ông quất bả mà lần mấy lần trước thì bả chạy <laughs> lần này quất bả ngồi im ra chịu quất, quất đi quất cho đã <laughs> cái ông quất đã cái ông nói hồi ờ, xưa giờ tôi quýnh bà sao bà bà chạy với bà né thôi lần này tôi quất bà sao bà ngồi im ra vậy cái bà ngồi bà kể lại cái câu chuyện là là ngày chí công dạy bả đó hồi kiền kiếp ông là con lừa chắc không lừa tôi quýnh ông rồi cho nên tôi bị cái nghiệp hôm nay ông làm chồng tôi ông quýnh lời tôi à, nhưng mà hôm nay á, là lần cuối ông quýnh tôi rồi ông sẽ không còn quýnh nữa thì tôi đã trả nghiệp cho ông rồi thì từ đó ông mới quản hồn ông mới à, không còn quýnh bạn nữa thì đại khái câu chuyện nó là gì đó thì con thấy cái nghiệp nó nó nó đi từ đời này sang đời khác chúng ta cũng có một cái là thiện nghiệp cho nên chúng ta mới dự cái buổi lễ để mà khánh sinh cho thế giới trên thế gian này không ai có cái phước lớn đó chúng ta xin cha xin đức thầy xin phật để mà cho cái nước việt nam chúng ta nó trở lại bình thường chứ còn nếu mà không có chúng ta hồi từng rồi ngay ở cái sân này cái nước việt nam á trong cái sớ cho hồ có nói giống như bốn cái núi từ từ nó khép lại đúng không con có con trong kinh phật đó mình đứng ngay giữa mà cái núi nó biết đi nha mỗi ngày nó ép lại bốn núi con chạy đâu núi thì sao là leo ép lại ép lại đi khắc, khắc chặt luôn rồi làm gì chết queo luôn kẹp trong núi luôn thì nước việt hiện giờ đi trên đường đó nhưng mà nước việt có đại phước đó còn có cái thiên long sơn này có chúng ta ở đây ở thành phố này tuy là không có nhiều tại vì phật tử cà gù cà gặp với con chiên <laughs> nhiều quá họ họ chưa có hiểu hoặc cũng may có mấy con phụ tay chân nhất là có trinh là cảm ơn trinh vỗ tay trinh em em mà nó nó nó bị stress stress đến nỗi mà nó bực nó không muốn chụp hình cho mình đó tại nhìn đồng nào nào hả cái à, à, mà có, mình làm cái buổi lễ đó, đó cha nhớ không đang nửa buổi lễ cha đang tiếp khách rồi cha kêu phụ lên trên à, điện mẫu để mà à, để cha dạy dỗ thường thường vậy đó ngay buổi lễ thì mấy vị cho say yes hay no cho mình liền thì cha kêu lên trên thì lúc đó sư phụ ngồi thiền thì cha hiện về trước mặt cha dạy đủ điều rồi cha mới à, ra lệnh đó, cha nói sao con không cho đệ tử à, con khắc khe đệ tử con cấm đệ tử đi ra ngoài bàn à, để mà à, đốt nhang á thì lúc đó thượng mới xuống kêu hết mấy đứa con cha kêu con ngoại đúng không nghĩa là một cái buổi lễ con thấy chưa có chỗ nào mà dũng dữ thượng đấy xuống tiếp xúc với mình yeah. Dạ. ngay trong buổi lễ người ta dạy nhiều lắm thường á tiện nói ở đây nói về tương lai nước việt này nọ rồi đồng thời ờ, cha chở xuống và cha tiếp uh, mấy vị tại lúc đó có long dương nè tức là ông ông, ông nhà vợ á không phải là ông đầu bạc nha không chỉ đó là thứ thiệt à, mà ngay bữa đó ông long dương ông cũng về ông nói con có biết á nói chuyện với phụ á con có biết ngày xưa cả cái mặt đất này ta cũng là người cai quản ờ. ông nói vậy đó thì nhớ hồi mấy clip cũ hùng nói là hồi xưa loài rồng là cai quản cái địa cầu đúng không dạ. hết loài rồng rồi tới loài người cái hàng tỷ năm về trước đó. Dạ. trước thời dinosaur nữa thì ngài nói vậy thì à, bữa đó ngài cũng mới về ngài thăm gái của ngài gái của ngài lúc đó vui lắm bữa hai con gái ngài cũng vui nữa mà đó <laughs> người comment vui ô cái thằng kiệt này nó, nó nó vẽ thành sư phụ trời ơi bữa nay còn thêm sư mẫu nữa <laughs> tại coi đứa là học kia sư mẫu người ta biết đó như là phật giờ biết làm sao giờ mấy đứa con giờ xưa <laughs> chuyện nó vậy vậy mà biết nhưng mà ở ngoài kia tao không có hiểu á người ta còn nói ông này nó vẽ mình vẽ về vẽ ra thư mẫu bỏ tay luôn á thật sự nó phải là sư mẫu thì à, cũng là gọi là con rồng cháu tiên những cái thế hệ sau á có cái DNA của thụ là người trời bả là người nước thì nó như câu chuyện của lạc quân âu cơ vậy đó tại con người chúng ta nó có cái DNA nha mấy con là có DNA của quyền hay là thứ này nọ còn cái này là DNA của thiên còn ờ, với nước cũng là thiên đó dạ. để mà cái này thường không dám nói đây nếu ông bảo hả người thượng đã có bốn trăm hồ ăn á ừ. bả hơn mấy ông thầy theo tạng nhiều bây giờ cũng có tụ mua có bảy vòng tám vòng nhưng mà bả có bốn bả là một trong gái út Long Dương Ngũ Long Công Chúa mà cái truyền thuyết bao nhiêu nghìn năm đó là thiệt á thì hôm nay tái sanh là vậy cho nên con thấy cái cung cách của ảnh dạ ờ, <laughs> ừ, còn vậy mà khôn lắm thì gái con vừa con gái cưng thì cũng không dám đụng tới nữa <laughs> là hà thụ cướp cô tiên nào phải không khỏe tại vì à, tiên trúc của mình phải không tự mình xử hôm nay cướp mà làm xui lớn quá đụng cái đụng hết à, long cung không đụng đó thì trở về bữa lễ thì bữa lễ rất là long trọng cha cũng khen mẹ cũng khen mấy đệ tử rất là à, sốt sắn tốt chu đáo đẹp à, đứa nào tâm cũng thành tâm á vì ờ, khen ờ, không còn đường nào để mà không khen không sơn tần không quá không quen sơn tần mỉnh đẳng đó là một nơi nơi ở xứ mỹ nhưng mà lòng lúc nào cũng hướng về Việt Nam trong tương lai núi cấm sẽ bắt đầu lên cung vàng điện ngọc và sẽ đẹp lên khi phụ về bản tại từ xưa giờ đức thầy dạy á cái đô thờ à, cái đâu chỗ mà con đóng đô á nguyên nhân trên nói nha chỗ con đóng đô không phải là thiên long sơn mà là núi cấm bà trên thường xuyên dạy phụ gần đây cũng thường dạy phụ là gì cái này á là để vừa là trang nghiêm là vừa là để mà dạy lại những đứa họ thiên để biết để sau này khi vô hộ còn ở mỹ hay là đi chu du khắp thế giới hay đi với đức thầy ở nơi nào á thì những đứa họ thiên bây giờ cũng biết cách làm rồi đúng không ờ, cho nên hồ cần có một đứa nào viết vô một cái công thức ờ, đàn bàn thì mình đặt vậy giải giải bàn vậy thế này thế nọ vậy một chút chút tỉ mỉ của mình á làm cho bề trên vui biết không giống như cái này nè làm cho cha rất là vui cái bông này có dấu thiên tâm á dạ. dạ. quá hô tí chim quay quay quay lại nè cái cái này nè chút chút vậy thôi nhưng mà bề trên rất là thích hiểu không tức là cái cái lòng của mình bỏ vô cái đó chứ giờ Phật đâu có cần 72 à, cổng hành của ông vua võ đế nhưng mà cái lòng thành của bà của bà ông mày á yeah. Dạ. là một giọt dầu thôi thật <laughs> cũng vui đúng không yeah. Dạ. thì cha mẹ cũng vậy Ai hết mưa hả? có duyên có nghiệp nên chúng ta mới ngồi ở đây mới làm con ông trời ngoài kia làm con của thích đủ thứ thì đi đâu thụ không có bảo đảm nha thụ bảo đảm là thầy là đi với cầu hết kỳ này mấy gì nói nè mấy ông thầy là kỳ này đi với cầu hết thì phật tử đi đâu ở trên này tung hô mấy ổng thì xuống dưới cũng phải cần có người tung hô đi chung chú phụ ra đi về thì các con cũng phải đi về rồi theo <laughs> sao rồi tới phiên đây là tự có ai có gì hỏi nói chuyện gì đi con quay vòng vòng để cao hả sao rồi có ai họ khám hỏi gì không đây hồ nói nó cũng xong rồi đó à, cái này ra được cái clip được anh tiếng mấy <laughs> về nhà hỏi mất công phải suy nghĩ làm đó nên nói đông đông là cái này à, thế cho cái điện mi thao cũng gần gần thế được rồi nói chuyện đây cũng ok có một cái là là lúc à, bữa mấy gì có họp á có nói á, là một số chúng ta à, nữ á, họ thiên cần phải ăn nói à, đúng để mà khỏi phải buồn lòng lẫn nhau thì một vị thánh rất là cao có, có nhắn là lại cho sư phụ nói với mấy con vậy đó không biết trong ờ, tại cái bận ngoài kia đàn ông phụ đâu biết gì đâu còn trong nội bộ mấy con sao không biết nhưng mà cái gì có nhắn lời câu đó mình bây giờ mình làm sao cho phật tử hiểu về cái núi này hiểu về thiên tâm để họ lên đông đông sau này để họ được cứu tôi không có mong đông nhưng mà đến giờ này giờ chót rồi họ vẫn còn uh, mơ mơ uh, ảo ảo nữa để đến khi nào mà sư phụ uh, về mặt đời mà hiện rõ lên đó thì muộn rồi yeah. Dạ. không không còn gặp sư phụ nữa còn bây giờ sư phụ còn đang là ở đây với con ngày nào thì cứ ở đó sau này sư phụ đâu còn ở núi này nữa dạ. đức thầy xuất hiện rồi là đi với đức thầy khắp thế giới lo núi cấm nữa họ không có đủ phước có một cái là họ không có chịu lắng tai nghe mà họ nghe mình nửa tiếng hàng tiếng nhưng mà đi xuống dưới rồi gặp những uh, mấy ông thầy áo vàng mấy sư cô áo vàng á là họ có theo cái lời nói của tu tập của bên phật á là cực kỳ là họ bị xuyên tạc lại hết. rồi cái tâm không có vững là họ họ ngã rất là khó cao đồ có à, cao kiếm gì bữa nay không rồi xin phép để nói cái chuyện của an giang thôi được không thưa cô chuyện gì cái chuyện mà bệnh quản an giang đó rồi nói à, thưa các vị thưa sư phụ thưa các vị à, cái bệnh an giang bây giờ nó đang bùng phát mà do nơi con khỉ nó truyền qua bệnh cho người cho nên bây giờ bà trên bảo là chúng ta phải uh, chúng ta phải uh, dùng cái cái lá bưởi với lại à, lá chanh mà chúng ta xong cái thứ hai nữa đó, còn ăn đó, thì ăn rau má với lại ăn cái lá tía tô rau tía tô á thì sẽ sẽ tránh được cái bệnh mà cái trong an giang bây giờ đang bùng phát mạnh lắm thì bên hòa hảo đã đồng loạt để có những cái chỗ phước thiện để mà tìm hai cái loại lá cây đấy bốn hai cái loại kia để mà ăn cái thì rong cái này ăn cho nên hôm nay tôi xin phép ờ, để lặp lại cho quý vị biết để chúng ta ở đây nếu ai mà có thì chúng ta nên tìm lá bưởi với lại xả để chúng ta xong ừ, à, cái ngộ là cái vụ này mấy vị mới báo cho hụ biết cách đây không đầy hai tuần hụ lên cái clip vừa rồi nói có một cái chứng bệnh rất là nguy hiểm từ loài thú qua loài người mà tự nhiên bữa nay lần đầu tiên mới nghe vụ an giang có cái này hả có có rồi Ồ. Oh. khỉ nó truyền Ồ, miệng này có bộ kỳ quá ta. <laughs> nói chuyện. À, mới mới nói từ mấy tuần trước bây giờ an giang có rồi hả dạ tôi có um, bốn mươi năm bữa rồi đó lần sao ờ, không nghe báo gì nói gì trơn vậy giấu cái này chắc chính quyền họ cố tình sao chứ chính quyền giấu tin tức cỡ này tin tức từ thiên đình làm sao giấu được tin tức của thiên đình dạ, họ không giấu được nhưng mà họ giấu cái quan niệm của, của cộng sản này giấu được lúc nào ném được lúc nấy còn việt nam sẽ chết đói khủng khiếp á yeah. Dạ. <laughs> bây giờ thì chưa thấy gì nhé không nói bữa giờ là chết đói khủng khiếp nhưng mà à, ừ, chuyện gì không cần biết 80 phần trăm cả đức thầy cũng là 80 phần trăm 90 sư phụ là coi như là cỡ đó đi nhưng mà cha là 20 phần trăm còn lại là quyết định với hội đồng chư Phật hồi bữa là cha trên là approve cho mình là làm hình như 75 phần trăm những cái sớm mình khấn mà 20 cha nói nước Việt Nam còn nghiệp nhiều lắm con con từ bi nhưng mà còn nghiệp nhiều thì không biết là cái đó là gì thì lúc mình khấn là có bệnh tật đúng không có đói đúng không à, chiến tranh nữa đúng không à. bây giờ lạng giang có bao nhiêu người bị vậy hai ngàn mấy ôi là phật mới đây mà hai ngàn mấy rồi mà cái này từ con khỉ ra hả dạ, từ thì đi ăn gian thì tự khỉ ra ủa ăn gian có khỉ hả dạ trong núi thì khỉ khỉ khỉ núi nào cũng có ờ quên quên mình tưởng đâu mấy con khỉ ờ, à, mấy mấy mấy mấy khỉ kia quên quên khỉ thiệt đó hả à. nãy thằng nói kỹ kỹ mình cứ nghĩ là khỉ của bác hồ à quên nó sẽ còn thêm cái nạn đói rồi nó sẽ còn thêm cái nạn mà nguyên cái quốc gia sẽ nổi loạn thì lúc đó đó họ mới đi tìm tìm đức thầy và tìm đệ tử đức thầy để mà cứu họ tại lúc đó không còn ấy nữa còn nếu mà họ đừng có cứng đầu bốn năm trước thì họ tin liền đi thì nó không có đến nổi mà đi đến nước tệ hại như vậy cái mặt vô vi là một chuyện nha vì mặt hữu hình á là nghiệp của chúng ta là phải phải tuân theo cũng giống như cha là vua trời đức thầy là à, khâm sai đại thần của cha đi xuống trần gian để lập đạo bao nhiêu à, trăm năm nay mang biết bao nhiêu sát phạm ngũ đại trường thừa lượm chân trình nữa nhưng mà có họ không tin không tin có nghĩa là họ chống lại với uh, gọi triều đình gọi là chống lại mệnh lệnh của của à, thánh chỉ đi chống thánh chỉ đúng không thì con nghĩ nó như thế nào giờ thì giống như một thằng à, bị, bị tội mà chống lại thánh chỉ thì bao nhiêu chuyện khó khăn người ta phải đi chi đi tìm đi cứu đi kiếm nó hiện nay mình cũng vậy họ chống lại thánh chỉ chống bốn năm này chứ hồi bốn năm trước mà họ thượng thiên chứ là họ theo mỹ giống như vụ nói đi trước khi mà bầu cử vụ mà ông phúc trở lại này nọ thì nước mình hôm nay không có tệ như vậy làm chỗ nào làm cơ trời đi cả nghìn năm không ai chống nổi chỉ có những người gọi là không tin mình có linh hồn á rồi không tin mình sẽ bị mất cái linh hồn bị đọa địa ngục rồi bị tiêu xác tiêu hồn cái xác chết là chuyện nhỏ như con thỏ mà cái hồn mà mất á là mình không còn đi đầu thai nữa bao nhiêu tỷ năm mình đầu thai bao nhiêu loại người để mình vô cái lại giải thức rồi hôm nay mình gặp được họ thiên mình biết đọc kinh mình biết cha biết mẹ biết phật là cái đại phước của mình còn những cái người mà à, kia đó họ những tiền kiếp họ cũng có lúc kiếp tốt kiếp xấu họ có những kiếp họ làm tốt thì hôm nay họ mới giữ chức ông bộ trưởng này ông thứ trưởng nọ đúng không nhưng mà họ lại vô minh một đời này chỉ khoảng khắc một một cái tức tắc này cũng giống như một người nóng giận mà cầm súng giết cả gia đình vậy vừa tự tử vậy đó thì cũng y chang như những ông này bà nọ của nước Việt Nam thì họ sẽ bị đọa địa ngục và mất xác mất hồn khi họ chống lại với à, thánh chỉ của thiên triều thiên triều là thiên đình đa số họ chống lại họ biết có nhưng mà mà mà ảo ảo họ không tin chứ họ biết họ là thiệt một triệu phần trăm một tỷ phần trăm là thiệt còn họ đó họ đang sống ảo họ sống ngày qua ngày họ không biết chuyện được tương lai ngày mai cái nước việt sẽ đi về đâu có một người biết nước Việt sẽ đi về đâu và sẽ như thế nào bốn năm năm nay lên trên mạng hết ý hết lời để mà chỉ hướng định hướng cả cái lá cờ này cũng là định hướng chứ hụ cũng đâu có biết cái gì mà chuyện cờ vàng ba dọc đỏ lớn lên ở mỹ là hụ là vô tư rồi kỹ sư mà đâu có rảnh đâu mà ngồi à, hồi xưa cái ông mấy ông bố à, hội à, sĩ quan đà lạt nè họ trưng dương nè rồi gì của bà già đó mấy bà hay ờ, tổ chức đi biểu tình rồi này nọ phụ ghét lắm hay uh, dynasty mà lên nó ăn ca sĩ đồ chống cộng đồ này nọ tôi có ưa cái con lần với phụ nói với ông bố mà ông đầu bại bộ bố rảnh quá tối ngày không lo đi chống ờ, cộng chống gì nữa chống gậy không lo chống gậy lúc đó mình còn nói mấy ông mắt ôn vậy nữa tại không có hiểu về cái vụ vụ cờ vàng ba sọc đỏ này rồi từ sau này mấy vị mới dạy tức là những năm đầu mà lúc mà, mà mới à, mới cưới sư mẫu á ổng bảo tuần nào á cũng đi à, đi, đi ra mấy cái hội đòn á đại khái gì đó ở đây chắc có nè làm gì đó <laughs> tại sư lớn lên mỹ sư vô tư á tại nhà sư cũng chẳng có ai đi lính mà cũng à, chẳng có ai đi à, Việt Minh Việt Cộng một à, nhà, nhà như làm gỗ thôi nhà ông già ở Việt Nam thì à, thợ mộc mà không ai đứng gì vậy cho nên mình vô tư mình chỉ có bị đánh tư sản thôi tư sản thì ai cũng bị là bị chung chứ còn không có hận thụ không có à, bị nhốt ngoài bắc như kiểu ông ông làm thơ đi phải không ừ thời gian đầu cũng hay cực cự ổng vụ đó sau này mấy gì mới về mới la mới nói là còn không biết á cờ này nó quan trọng lắm đâu nó di phật á là đức thầy <laughs> à, nói sau này lá cờ này á, là nó hàng gán dân tộc còn những cái người mà ho á là gọi là chim hiền con đọc lại hết thơ ta cho con đi ủa con cọc thơ vậy đó cuốn sách gì nè để lâu nay bữa giờ mình không có đọc thơ quá à, sau này á, là bất chiến tự nhiên thành là vậy đó à, không à, sau này á, là cả dân tộc đều đều phải à, trân trọng cái lá cờ này hết nghe từ đó <laughs> không có quản hồn ừ. mình biết là cơ trời đi rất là màu nhiệm và những lúc đầu tôi biết được gọi là thiên tử nhưng mà mình cũng không có hiểu tại vì ngày nào mới gì dạy ngày đó thôi tuần nào mới gì dạy tuần đó không bao giờ mới gì dạy xa quá dạy xa quá <laughs> không biết à, cái miệng của sư phụ chắc tào lao ê à, gì á nói nhiều quá lên mạng nói nhiều quá tại nói à, mình có gì mình nói nó sẽ sạch cho rồi tấm bản là phải như vậy nè ba cái vết vàng nó cũng không đúng à, chứ bộ như cái bản này chứ la đứa nào mà đứa đó giận là đứa đó thiệt thòi ăn chịu lúc là điển la qua xong rồi thụ quên mất tiêu <laughs> vậy mới làm được chuyện lớn cái còn như người đời trò chứa vô một đống giết bèo nhẹo trên đó bộ không có hại đánh đó thưa sư phụ khi phép tôi nói là có điều mừng nho nhỏ đối với tôi đó tôi về chuyến rồi về giờ nó điện thoại cho tôi thường lắm ủa sao đi kiếm châu lan đi kiếm uh, cao đồ làm gì không được kiếm châu lan với kiếm công gì mà mắc uh, ờ, hiểm hiểm á chửi vô hụ á mốt đức thầy xuất hiện á chừng trị mấy ông đó là nhưng mà thuộc sinh rồi nói ông châu lan bây giờ chỉ cần ngồi thiền tu tập lợi là ok thuộc sinh cho ổng rồi không biết không có tội ở bển đó, bữa đó hình như là việc cộng nào á suối sau lưng ổng thôi chứ những người mà những người mà đệ tử của đức thầy người tin thì có rất là nhiều mà không tin cũng là tin phân nữa thì cũng là còn ok đừng có đi cản lợi với cái à, nghịch ý của bề trên nghịch ý của đức thầy mình đã giải thích nhiều clip đức thầy đã lập ra đạo tứ anh tức là bửu sơn kỳ hương rồi lập ra đủ loại đạo tới tới cái đạo hòa hảo và đạo cuối cùng thì cũng là ngày lập vậy tại sao ngài không có thể lập ra cái đạo thiên tâm vậy đúng không mình nói một đời một đạo nghĩa là sao bây giờ đi vượt biên với xuồng nhỏ xíu đi đi qua đại dương được không rồi chiếc xuồng tam bản có có vượt qua vịnh thái lan nổi không nó phải đi xuồng lớn thuyền lớn thiên tâm là thuyền lớn thì đức thầy là người dạy cho sư phụ là thiên tâm cha mẹ cha lệnh xuống giờ họ có nói kiểu nào đi nữa những cái gì sự thật sau này nó là sự thật chỉ có những người mà biết muộn con trâu á <coughs> trâu nó đi chậm nó ăn uống nước đục phải không à, lúc đó mất phước á là cũng hối hận cũng không kịp Ủa mà 2000 bị 2000 à, người bị bệnh đó rồi. Dạ. 2001. Nó sẽ dạ. lên nhiều lắm. Dạ. Đang đang bùng phát. Ở bên uh, à, núi Cấm. Dạ, chung quanh nói chung tỉnh đang Giang. Họ chờ một thánh nhân về ở bờ trên á ngộ lắm dùng những cái bệnh này bệnh kia hay là kinh tế hay là công ty để cho mấy cái thằng à, gọi là mấy khủng bố á bắt cóc thông tin nó đầu hàng mà nó không có đầu hàng á, thì dân cứ khổ biết khổ đến khi nào á, ok một á, là phải ra khỏi giường khấn chứ còn nằm trên giường mà khấn minh dương với khấn đức thầy tối ngày á minh dương không có về trị chúng được minh dương trị chúng thế giới bình an hả khi nào mà châu văn dương trở về à, có câu đó không à. thì dân chúng mới hết à, lo hết khổ thầy giảng tiếp thầy cũng nói rồi trong cái giảng ông à, tôi tìm sư phụ một câu đó khen khen à, bậc tài trí anh nào khen võ dương ăn dưa dừa yeah. xưa ở giường khoái và chạm à, đặc kỹ kỹ đến đuôi đó trời nó làm cho hư quốc gia thời nay cũng có đắc kỹ chính đuôi á nhiều lắm bên nước việt nam mình á dạ. thôi thì mình đừng có nóng nảy mà sân si hư diệt hãy đợi thời đợi, đợi, đợi đúng thời rồi đúng thời gì vô kiệt hội thằng kiệt hội giờ nó không có kêu vô kiệt giờ mình kêu thằng luôn thế là kêu là cái gì để cho nó vừa lòng thầy kêu với chúng tôi không dám kêu đâu không mà cái đó à, những bên à, trí thức của hòa hảo mấy chục năm không có không có câu trả lời về cái đó không có cái giải đáp tại người ta không tưởng tượng ra được bây giờ mình mới biết đó nghe lúc mà sư phụ vừa sanh ra gia đình con thợ mộc là mấy vị á tại má của sư phụ là dốt không biết chữ nào hết à, đặt cái tên đó là do mấy vị điển vô cái đầu á <laughs> đặt tại vì kinh điển đã ra trước thì cái tên đi sau mà <laughs> mà vừa ra là phải đặt luôn vậy đó có một tên một chết ngắt luôn sau này hồi sáng họp với mấy vị trên cái gì mới biết được là, à, một cái DNA là một cái xác phạm chú hồ có thể làm ra hiện bây giờ luôn một người khác tên khác à, ở một hành tinh khác cũng được nữa có những lúc á, cùng một hành tinh mà song song hai người nghĩa là chiếc thân hai, hai hai người cùng một lúc cũng có được nữa mấy vị trên làm được thời nay cũng có nhiều vị bồ tát làm vậy cũng được Thời sáng mình có kể cái chuyện đó phải không mình có kể vô đây chưa thì ở cái mò cách đây 27.000 năm về trước và dạ, hiện bây giờ cũng đang còn à, ở cái hành tinh cách đây là 8.500 ánh sáng cách cái quả địa cầu nè sao như vậy cái tướng người đó nó cao hơn cái người mình cao cái ca vợ bằng cái cây vậy đó năm sáu chục feet mắt thì bự thì ở đó hiện giờ là có hai thằng kiệt đang ở đó ừ nó gì nói mà với thời từng rồi hồ có kể là ở cái hành tinh à, à, mà cái nước nó không phải là nước mà nước nó đi sệt sệt á mà nó không có mặt trời nó hồng hồng đỏ đỏ vậy đó mà người thì da giống như da con thằng lằn tướng cao khoảng 50 feet cái hành tinh đó khoảng 50 tỷ dân nó bự như lắm trái đất mình như là cái hạt cát còn nó nó bự như cái quả cam thì cũng đang ở đó chứ không phải là ngồi đây một là một nhưng ở trên trời trên thiên đình á, cũng có thái tử thiên nhãn đang ở đó đang cũng đang sinh hoạt ở trên đó còn dưới đất thì cũng đang đầy à, vậy nó mới ngộ lúc à, mình xuống đây cái mình hỏi chuyện ở trên đó mấy gì kể ra thì mình mới đem mấy câu chuyện này mình kể thì những cái kinh à, điển của Phật giáo kinh quan nghiêm hay kinh lăng nghiêm đều kể về những cái vị phật thần trẻ là có thiệt hết tại vì à, con người của mình không có tưởng tượng ra được cũng giống như uh, uh, trong cuốn kinh thiên tâm của mình á làm sao mỗi vị vị phật mà ngồi một cảnh bông sen được yeah. Dạ. đúng không à, có đó ok rồi hơi căng thẳng quá bữa nay mình ending cái clip này á rồi à, mọi người cứ ăn uống rồi gì à, mình à, nói chuyện tiếp này thường làm cái clip nó này là 225 hả phải không 225 hay 24 ok rồi xin tạm biệt cái clip 224 nha ăn uống đi rồi vô upload này rồi